giới chìm đắm trong cuộc chạy đua quyền lực, danh vọng, sự tham lam của cải vật chất và thú vui xác thịt vượt xa khỏi giới hạn của những giới hạn. Con người trở nên ngạo nghễ trước thiên nhiên và các đấng tối cao uy quyền, dẫn đến thách thức cả những sức mạnh tự nhiên trường tồn. Một đại tướng chỉ huy đại đội ôn dịch được gửi đến nhằm đánh thẳng vào sao huyệt kiêu căng đó của con người Ai ai cũng chỉ dám ở trong nhà thúc thủ với nỗi lo âu tuyệt vọng. Không còn kinh doanh, không mua bán trao đổi, không văn hóa văn nghệ, bế quen tỏa cảm. and the steps that we are then taking in the battle against this virus. 143,186 people have now been tested for the virus. Of those, 25,150 have tested positive. And sadly, Chiến sự bắt đầu rồi, anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng Để nhìn lại chặng đường mà mỗi người đã đi qua Có người thì 20 năm Có người 30 năm Có người 60 năm cuộc đời tự nhìn lại vào hành trình của chính mình và tự đặt câu hỏi nếu chúng ta bị dính ôn dịch và liệu chỉ còn 24 giờ để sống vậy thì chúng ta sẽ làm gì chúng ta đi tìm chính cái ý nghĩa chính bản chất và sự xuất hiện của đại đội ôn dịch để tìm ra được chân tướng sự việc từ đó chúng ta sẽ tìm được phương cách để giảng hòa với đại được con với em thì em vẫn sẽ chơi và làm việc như mọi ngày còn em thì chắc em sẽ đi gặp những người mà em chân quý tại vì có nhiều người lâu rồi em cũng chưa gặp Liệu 24 giờ đó có đủ để mình hoàn thành những giấc mơ từ bé không? Liệu mình có kịp gặp những con người chân quý mà mình chợt quên trên con đường chạy theo những tiềm tàng danh vọng, địa vị và những cuộc vui say hay bất tận không? Có kịp chăng? Nếu như còn rất nhiều điều ước mộng mình đang ao ước mà mình vẫn chưa thực hiện được chết rồi có gì còn lại có một ngày rồi mình sẽ chết ư chết rồi mình sẽ làm gì nhỉ không biết khi chết rồi có ai nhớ tới mình không Hãy xem kìa sao cảnh vật nó như tính khác đến vậy Khoảnh khắc trước lúc bình minh thường là lúc tối tăm và lạnh lẽo nhất.